mày mày được vô thăm tao tao mừng quá à. vậy vậy gắng khỏe nha gắng khỏe hết bệnh rồi hết bệnh rồi hả ừ. Ờ. Rồi sống nhiều năm nữa Rồi tính ra sống thêm nhiều năm nữa 10 năm nữa 10 năm nữa ha ừ. Sống 10 năm nữa ừ. Trăm tuổi luôn đi Trăm <laughs> Trăm luôn Nam mô Di Đà Phật Nam mô Di Đà Phật Ờ à, đúng rồi Mình cứ niệm vậy á à rồi hỏi thiệt nè có dấu dạng đâu không chỉ con đi dạ phước cần thơ chào à, cô chú anh chị và các bạn nha chào bà biết ai không dạ con phước đây khỏe rồi ha đỡ nhiều rồi hả trời ơi bữa hôm qua kia con vô nhớ nhớ không có nghe con nói chuyện không nghe ừ. nghe hả ừ. đang vô nước biển luôn nè cô chú anh chị ừ. ở clip trước thì à, chắc cô chú anh chị xem thì đấy cũng thấy và biết <laughs> bà tưởng là xong rồi đó ừ. tự nhiên đâu xong rồi khỏe lại dỗ dài dỗ dài ngồi vậy hả gì ngồi ừ. ngồi nổi đâu đây đây anh ờ, anh anh anh anh đỡ và phụ giùm em này ờ. xích vô đây cái dây vô nó quyển em bước lên rồi để em bước lên ờ, cái chân này nó gãy cái chân này là của bà là bị bữa hôm gãy bởi vì không có uh, không có đi ờ, được ừ. không có thẳng được ừ. nãy giờ có ăn uống gì chưa hả bà nam à, ờ, ăn cháo rồi ăn cháo rồi hả à. trời ơi thấy bà khỏe mừng quá ha ừ. hỏi thiệt bữa hổm có nghe con nói gì không nghe dạ. rồi ờ, dặn con vô bữa nay con vô nè ừ. vàng để đâu chỉ con đi kho báu mà để đâu vậy cái hầm vàng cái hầm <laughs> bữa là khi em về đó là thấy bà xong rồi đó rồi ừ. rồi sau rồi anh Sao mà bà ờ, tỉnh lại được ờ, bắt đầu ăn rồi ăn ờ, rồi đó bới cơm cho ăn mà có ăn cơm đâu nói ăn cháo chứ đâu có ăn cơm được mà. thì sao tỉnh lại quá mừng mà, mà hôm qua giờ là ăn cháo uống sữa rồi được, được. vệ sinh rồi bình thường bình thường giờ bà thấy ở trong người bà làm sao khỏe khỏe phước ha ừ. vậy nhớ tên con là cũng hay đó nhớ nghe em con không cái thằng đó đi chung con á nhớ mà không nhớ tên phải không liêm ừ. mà nhớ mặt thôi phải không nhớ mặt sao sao bà nào mày mày được vô thăm tao tao mừng quá à. <laughs> vậy vậy gắng khỏe nha hết gắng khỏe hết bệnh rồi hết bệnh rồi hả ừ hỏi sống nhiều năm nữa rồi tính ra sống thêm à, nhiều năm nữa 10 năm nữa đi 10 năm nữa ha ừ. sống 10 năm nữa ừ. trăm tuổi luôn đi trăm, <laughs> trăm luôn ừ. <laughs> bữa nằm là bữa nằm nói không được bữa nay nói được ừ. ừ. không ngờ luôn hết bệnh rồi hết bệnh rồi hả ừ. mừng gặp phước ừ. vô bà mừng mừng, mừng nó biết ừ. bữa mấy ngày là chị Lon ờ, chị cũng dặn ờ, con <laughs> nói bài nhắn vô hoài ừ. bữa con vô tính tính nói chuyện con mà nói không được phải không ừ. bữa con nghe con nói không nghe mà không biết gì chứ mà không không biết trả lời không được hả ừ. trả lời được hả bữa nay trả lời được rồi ừ còn à, cái cái tiền của bà con cũng có gửi cho ảnh hết phần nữa rồi ừ. hết 20 triệu rồi để ừ. tính lo cho bà đó ừ. Dạ. mà chừa lại tính qua bữa sau nó cũng gửi luôn để lo cho bà ừ. lúc buộc mẹ tỉnh lại ừ, lúc cuối cùng bà tỉnh lại ừ. không ơi thấy tiền ham quá tỉnh luôn thấy tiền ham quá tỉnh luôn hả ừ. không lo tao tao chết à. dạ mày không lo cho tao tao chết à. không lo là chết hả ừ lo mà ừ. nói cố gắng lo mà lo cho bà ờ, tới chừng nào mà chu tất hoàn toàn hết như hứa với bà mà ừ. bà con không biết thôi con biết rồi con phải lo chứ ừ. con thì không có khả năng mà có thể chăm sóc bà hàng ngày thôi ừ. tuy nhiên về ờ, những cái phần khác thì con có thể ờ, phụ giúp được lo cho bà được chu tất ừ. chu toàn ừ. thật sự nói con lo có phải con lo nữa mà là nhờ sự yêu thương của ừ. các cô chú á yêu thương bà con là giống như là người chính giữa vậy đó trung gian dạ mẹ đâu rồi đây con hả ở à, bên à, nguyễn cừ á nguyễn cừ nói dài á phải con chạy qua à, tối hôm qua tính qua bà rồi nhưng mà không có qua để sáng nay mới qua ừ. còn mệt trong mình nhiều không mệt thì ít mệt thì ít ừ. Tới ra à, bữa hôm tính dặn bà kêu bà niệm phật ừ. với nghe thuyết pháp ừ. quên nãy nói quên để đem cái cái máy thuyết pháp mở cho bà nghe à, Nam Mô Di Đà Phật ờ à, đúng rồi mình cứ niệm vậy ờ rồi hỏi thiệt nè có dấu dạng đâu không chỉ con đi Thôi, dạ. chỉ có bản đồ dấu và bản đồ kho báu nằm đâu mà do tao dạ mà do tao cho cho bà thôi vậy thôi vậy gán gìn sức khỏe đi nha có gì vài bữa nữa khỏe đi rồi ờ, con ghé lại con ờ, thăm gán ờ, chăm sóc mẹ nha anh cái ờ, vấn đề ờ, kia thì ờ, như nãy anh em mình bàn đó cứ việc tính như vậy nha cho bà nằm xuống nghe nhìn sức khỏe nha vài bữa nữa con ghé lại con thăm nha ừ. nha ừ. à, đem mấy thứ pháp nè với lại uống sữa nha ừ. nha ừ. ừ. tay bữa nay có hơi lại nè nè <laughs> im rồi nè nè gờ mặt nè ừ. <laughs> ấm rồi nha vậy nha gán sống thêm 10 năm nữa nha rồi thôi vậy à, phước cũng báo cho cô chú anh chị là bà cũng đỡ nhiều nha nói chung là vài bữa nó phước sẽ ghé thăm thăm tiếp ừ. rồi quá. dạ đẹp quá ai đẹp mày đẹp trời ơi đẹp ha bà mới đẹp á giờ <laughs> sức khỏe nha để cho bà nằm xuống đi anh ừ, ừ. để, để, để, nằm à từ từ từ từ